tôi ra nè, tôi ra nè, tôi ra nè. tôi ra Alright. mà nó mà ra cái ghế tôi sẽ mừng quay cho anh em cái ghế nha ghế ghế ờ, ghế giống tôi nè nhưng mà ra thêm cái nữa tôi lý vừa quay cho mọi người ngon thế còn gì anh em một tôi ngon thế còn gì đói gì bây giờ ví dụ mà tôi cày được ví dụ tốt nha tốt stream mà mình chưa biết có được không chưa biết mà ví dụ nha ví dụ được mà ra cái ghế anh em hiểu không được mà được thêm cái ghế như này á em tôi sẽ ký quay cho anh em nó có cái gì ráng à, ráng bỏ chất ra mà cày thì mình quên anh em hiểu không bên Việt Nam á là mình ôm để mình end sớm còn bên này là không end sớm được bên này là chỉ có là bên, bên, bên này chỉ có là đó là lấy lợi thế đấy tức là mình à, mình thả cái giả sớm và lấy lợi thế không ăn sớm được giết đi ra đi giết đi ra trước đi giết đi ra trước đi đúng rồi đây hay rồi đó hay rồi đó hay rồi đó đắn nó phải thế nó phải chuẩn em ơi em về đó hả à. em xem phim ở facebook lắc thì em download cái ờ, cái facebook camin cái app về cái app về xem nó mượt nó luộc em ạ anh em nào mà chưa đau thì cứ cứ vào cái link ở phía dưới đau nhá em nào chưa đau thì cứ vào cái đây rồi rồi được rồi bà con cô bác ơi được không được đâu không được đâu không được đâu mình chưa mua đồ mình chưa mua đồ vừa la vừa la sau vừa la sau sau vừa la đi nào nó lát không ta Bỏ cái bỏ bỏ nhá bỏ nhá bỏ nhá tôi bỏ ấy tụi nó muốn đánh nó bỏ đi bỏ đi bỏ đi nó muốn đánh là đâu phải muốn đánh là được nó muốn đánh thì mình chạy ok chưa đón mày mày đi đón mày đi đòn à đi đòn với chúng tôi à ở đây chúng tôi không làm thế nhá ở đây việt nam chúng tôi không có làm thế đi đòn à giặt bao nhiêu là lần rồi vừa phải thôi khác người ta chơi với rồi giờ 谁家？谁家？ lên lên đi lên đi lên đi lên đi lên đi này cứ bom đồng hồ cái chết hai phát sang này bấm đồng hồ là xong bấm đồng hồ là xong ok ok em đức ơi ok em đức ơi ok em Ủa em ở hàng à? Em ở Hàn Quốc ở sao biết tiếng Hàn hay thế? Từ <laughs> từ nha, từ từ nha Cẩn thận, cẩn thận, vừa ra, vừa ra nó gắn tim Bẩn hai phát uh, phát phát sau mình không bóng được anh em, bóng không kịp cái dạo. em giết đi anh em giết đi giết đi giết đi không, không được à Rồi, rồi chế thằng Bla là xong rồi đó Chế thằng Bla là xong rồi đó Rồi Mega, Mega đồng 4 nè Em thì chưa, em được đâu bốn hay rong bốn đấy mọi người nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh rồi nó ra nó ra hết rồi từ từ nhá đây đây rồi winner winner winner Alright. Echo à, Echo à. Echo team anh là đang bật kim 2, bật kim 3 á, nhưng mà tính tính ra bật kim 3 ở Hàn Quốc thì tầm khoảng kim cương kim cương 2, kim cương 3 bên mình đấy nó nói chung nó cách cách xa đấy sao không để win với lót à không uh, anh ờ, đang đã thử thách thành ra anh để win với lót ở việt nam thôi chứ để win lót hai hai cái nó rối nó bị rối nên em hiểu không tức là để win lót một bên thôi một là việt nam hai là hàn quốc nhưng mà để cả hai nó rối 24 điểm ôi chưa đủ tiền nổi lên lắm em ơi chưa đủ tiền chưa đủ tiền thiếu uh, thiếu bao nhiêu nhỉ thiếu uh, à, 3 ngàn ba ngàn lượt sao à? hello Tại sao không đánh nữa